Xin chào tất cả anh em đặc biệt là những em nào đang làm tay cái thì anh em à, đi lắc tài xỉu anh em có lỡ bị thua tha hay là anh em có lỡ mà anh em à, làm mất hột chẳng hạn hay là anh em vẫn chưa chuẩn bị cho mình được một cái bộ hột tài xỉu để cho anh em đi đến những sòng sới anh em đi lắc tài xỉu nó sẽ có phần giúp cho anh em chiến thắng được trong cái cuộc chơi đấy thế thì anh em nào mà chưa có thì anh em xem cái video này thì anh em xem cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay nó có đủ điều kiện để anh em đi lắp hay không đấy thì anh em xem hết video này rồi anh em cảm nhận rồi anh em ok thì anh em alo tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu và cái cách lắp tài xỉu bịp hiệu quả nhất mà anh em có thể phá hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó hay là những cái thế hột tài xỉu mà anh em thường anh em đi lắc tài xỉu nó sẽ làm cho anh em bị ờ, tâm lý để anh em ờ, lắc không qua lại được những cái thế ờ, hột đấy thì anh em sẽ bị tâm lý khi mà anh em lắc thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với cái trận đấu của anh em đó thì uh, ngày hôm nay đây, tôi uh, xin phép được giới thiệu với anh em một cái bộ hột tài xỉu nó hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em sử dụng được cái cách lắc của bên tôi và thứ ba nữa là cái bộ hột tài xỉu này nó tên là bộ hột tài xỉu hay bộ hột tài xỉu hay này thì anh em nào mà đã mua rồi anh em nào mà đã sử dụng rồi thì là anh em đã thấy được những cái thế hột mà anh em thường hay mắc phải ở những cái sân chơi ấy Đấy, nói nói ra thì rất là nhiều những cái thế hột nhưng mà riêng anh em đi lắc tài xỉu anh em uh, sử dụng cái bộ hột tài xỉu này sử dụng bộ hột tài xỉu hay này thì nó sẽ phá được hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó nhé những thế hột tài xỉu khó như thế nào đó là hột tài xỉu khó thì những cái hột tài xỉu khó đó là mặc định của nó khi mà nó đứng ở tài hay là đứng ở xỉu đấy anh em rất là khó để anh em có thể là đưa được cái ừ, thế hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em đó thì ngày hôm nay cái bộ hột này nó sẽ mang lại cho anh em đấy, nó sẽ giúp cho anh em vượt qua được những cái thế hột tài xỉu khó đấy nha đấy thì uh, trước khi vào thử cho anh em thì tôi sẽ thử qua cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hai này để cho anh em thấy được là cái bộ hột này hoàn toàn không tang thứ nhất không tang thứ hai là đi theo ý muốn thứ ba nữa là phá toàn bộ những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, mà anh em đi sân chơi anh em khó lắc hay là anh em chưa vượt qua được thì nó sẽ vượt qua được hết những tất cả những cái thế hột rồi anh em nhé lý do vì sao mà tôi lại cho nó là cái bộ hột tài xỉu hay bộ hột nổi đều đúng không đều tưng Đấy, đây là cái cách mà anh em đến sân chơi anh em thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu anh em mang mang đi chơi nhé Đấy, anh em đến sân chơi thì thử nam châm nước muối dọi đèn Đấy, ok thì anh em lắc tiếp theo tôi sẽ thử cho anh em làm chơi cái bộ hột là do bên tôi cung cấp cho anh em thì hầu hết là những cái bộ hột tài xỉu đấy nó hoàn toàn không tang tôi là sơn tài xỉu tôi ờ, ở bên xe miền tây chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà lắc theo ý muốn mà anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc có hiệu quả cực kỳ cao cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này đấy, trước khi test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì tôi cũng nói qua để cho anh em thấy được đấy, thứ nhất là cái bộ hột này nó không rang này thứ hai nữa là khi mà anh em sử dụng nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy, đi theo ý muốn của anh em bằng cái cách lắc cái hột tài xỉu và cách lắc tài xỉu biệt mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ và muốn ờ, thực nghiệm cho anh em cái cách lắc này thì ờ, cũng rất là bình thường thôi đấy nhưng mà nó lại rất là hiệu quả cho anh em nào mà muốn giữ tài giữ xỉu hay là muốn cái bộ hột này mình nó đi nó đi đúng theo ý muốn của anh em nhé thì đây bộ hột này trước khi ờ, vào test thì cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em nhé thì nói chung là cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc bình thường thôi nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu tài này chén sau chắc chắn là chén xỉu rồi nhá bảy tám mươi phần trăm là chén xỉu đó bốn bốn một rồi chén này thì nó lên tài mở tài cho anh em bốn năm sáu tiếp tục chén này xuống xỉu đó xỉu đúng không tiếp tục tài đấy thì chén này nó đã đứng một chén xỉu đứng chén xỉu thì chắc chắn rồi chén này một trăm phần trăm nó sẽ lên tài cho anh em nha mở cho anh em này 266 đúng không anh em cái bộ hột này khi mà anh em muốn lên tài xuống xỉu cực kỳ dễ Đấy, anh em muốn giữ thì cũng càng dễ hơn nhé tiếp tục cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em muốn giữ giữ tài hay là giữ xỉu thì đều như nhau hết nhé bây đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em đó 7 đến 80 phần trăm là tài thế này 456 này đúng ngũ thiên tiếp tục vẫn là tài cho anh em này mở này ba con tứ này đó cái này tiếp tục 7 80 phần trăm nó sẽ là xỉu à nó sẽ là tài xin lỗi anh em tài 11 đó thì cái cách mà anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì anh em đều lắc như nhau cả đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái à, cách lắc tài xỉu bịp này thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em đến cơ sở anh em mua bộ tài xỉu này thì anh em sẽ có ngay cái cách lắc tài xỉu bịp mới nhất 2020 này nhá thì à, cái bộ tài xỉu 2 này nó cho anh em nó giúp cho anh em vượt qua được những cái thế hột khó là như thế nào đây tôi sẽ ví dụ cho anh em ví dụ như anh em là cái thế hột là 556 đi nhá 556 những cái thế hột này đấy, những cái thế hột này thì anh em phải lắc giữ được bộ hột này anh em lại phải lắc xuống được nhé phải lắc xuống đấy phải lắc xuống cái bộ hột này xuống xỉu thì anh em ăn được thì để cái đa số là cái thế hột này là anh em bị mắc phải là anh em không đưa được xuống thì có những em bị tâm lý nên là anh em rất khó đánh đây chỉ cần cái cách lắc bình thường thôi nha rất là đơn giản như vậy đấy, xuống xỉu đó một ba bốn đúng anh em đấy tiếp tục cho anh em cái thế một ba bốn này cũng là một thế hột khó thì cái thế hột 234134 này thì anh em bắt buộc là anh em phải giữ được xỉu Đấy. nếu không giữ được xỉu thì trái này nó sẽ lên tài lên tài cho anh em nhé thì tôi sẽ lắc cái bộ hột này bằng cái cách lắc mà giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hay này thì nó sẽ đứng thì nó sẽ đứng ở xỉu cho anh em nhé anh em xem này Đây, anh em xem giữ xỉu cho anh em này mở cho anh em giữ xỉu đó xỉu đúng anh em cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn nhá đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 à, cái bộ hột tài xỉu hay mới nhất 2020 này cho anh em đấy thì uh, cái cộng với cái cách lắc hột tài xỉu à, hai này cái cách lắc tài xỉu bịp mà mới nhất hiện nay mà mới nhất bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em là làm cái